Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9, hòa điệu với tự nhiên hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em đọc văn bản Lễ rửa làng của người lô lô của tác giả Phạm Thùy Dung, sách giáo khoa từ trang 84 đến trang 87. Trước khi đọc, chúng ta trả lời hai câu hỏi Hãy kể ngắn gọn một phong tục thể hiện nếp sống gắn bó với thiên nhiên của người Việt Nam xưa hoặc nay mà em được biết. 2. Hẳn em đã từng được nghe giới thiệu về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động nào đó. Hãy nêu một vài ấn tượng của em xung quanh việc giới thiệu này. Với câu 1, các em trả lời. À, có rất nhiều cách trả lời. Các em có thể kể một cái phong tục ví dụ như là tập tục gói bánh trưng bánh dày cũng gắn bó với thiên nhiên đúng không nhỉ hoặc là à, cái à, tập tục à, lễ cày tịch điền của các vua chúa ngày xưa ở đây thì cô giới thiệu với các em phong tục ăn trầu đây là phong tục vô cùng quen thuộc đối với tất cả mọi người, xuất hiện trong mọi dịp lễ như cưới hỏi, mừng thọ, lễ tế gia tiên. Nó tượng trưng cho tình cảm gắn kết son sắt giữa người với người, mang đến niềm vui và sự sẻ chia. Câu 2. Mỗi một lễ hội hay một phong tục đều có quy tắc riêng. Khi nghe giới thiệu về các quy tắc của luật lệ của những trò chơi, lễ hội em thấy rất hào hứng và phấn khởi. Em nhận ra được cách chơi và nét đẹp của từng trò chơi, lễ hội. Nhân đó, bản thân em cũng có thể mở rộng được tầm hiểu biết của chính bản thân mình về tìm hiểu chung tác phẩm Lễ Rửa Làng của người Lolo xuất xứ theo thủy Dung tạp chí Di sản tháng 12 năm 2019. Bố cục có thể chia làm 3 phần. Phần 1 từ đầu đến độc đáo, thú vị. Nội dung là giới thiệu lễ rửa làng của người Lolo. Phần 2 tiếp theo đến làm mất thiêng. Nội dung là quá trình chuẩn bị và hành lễ rửa làng. Phần 3 là phần còn lại, ý nghĩa của phong tục chúng ta tóm tắt văn bản như sau. Mỗi năm khi xong mùa vụ, người làng Lô Lô thường tổ chức nghi lễ rửa làng. Người Lô Lô là dân tộc thiểu số cư trú tại tỉnh Hà Giang và Cao Bằng. Người dân ở đây thường sống tập trung nên có tính cộng đồng rõ nét. Họ thường cùng nhau thực hiện những nghi thức cổ truyền, hướng về cội nguồn và cùng nhau ước vọng đời sống ấm no. Lễ rửa làng còn có tên gọi là lễ mừng ngô mới, bắt nguồn từ nhận thức rằng không gian của họ cần được tẩy rửa định kỳ. Một ngày trước khi lễ, người dân cần chuẩn bị thẻ hương. Chuẩn bị nhé, chuẩn bị thẻ hương, chén nước giấy trúc và con gà trống. Khi thầy cúng bọc tờ giấy trúc lên chén rượu mà nước trong chén không bị thấm hoặc đổ ra ngoài, thì lễ xin rửa làng đã linh nghiệm, báo hiệu việc cúng lễ sẽ thành công. Đoàn người thực hiện lễ cúng bao gồm thầy cúng chính, thầy cúng phụ và nam giới theo sau hỗ trợ. Họ vừa đi vừa gõ chiêng, trống nhằm đánh thức những điều đẹp đẽ và xua tan rủi ro. Cây tre dài trước đó đã được đục miệng ở đoạn giữa và đổ đầy đất, sau đó cắm hình nhân bằng giấy màu, rồi cắm hương theo từng hàng dọc ở giữa cây tre giả làm con ngựa. Xong phần lễ, mọi người nhẹ nhõm hơn và tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Về thể loại, à, văn bản này thuộc văn bản thuyết minh. Phương thức biểu đạt là thuyết minh, giá trị nội dung và nghệ thuật Giá trị nội dung, văn bản đã cung cấp cho người đọc thông tin đầy đủ, rõ ràng về phong tục dựa làng của người Lô Lô để thấy được nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây. Về giá trị nghệ thuật, lời văn nhẹ nhàng, giàu hình ảnh, câu văn ngắn gọn, đơn giản nhưng giàu sức gợi, cuốn hút người đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả lời những câu hỏi có trong văn bản liên hệ thời điểm thường được chọn để tổ chức lễ hội trên mọi miền đất nước. Thường là thời điểm sau khi xong xuôi mùa vụ hoặc là sau ờ, Tết đúng không nhỉ? Chú ý, cách dẫn dắt người đọc vào thông tin chính của văn bản. Giới thiệu về tộc người Lolo và những đức tính tốt đẹp của họ, sơ lược về những lễ hội khác của tộc người này rồi dẫn dắt đến lễ rửa làng theo dõi thời điểm diễn ra lễ dựa làng và những việc cần chuẩn bị cho ngày lễ. Thời điểm là à, vào thời điểm tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch, tổ chức 3 năm một lần. À, những việc cần chuẩn bị Chọn ngày tổ chức, thống nhất việc mời thầy cúng, phân công mọi người sắm xanh, đồ lễ, bao gồm thẻ hương, chén nước, giấy trúc, con gà trống, một ngày trước lễ, thầy cúng sẽ thắp hương, cúng xin tổ tiên đồng ý cho làng tổ chức. Đoàn thực hiện lễ bao gồm một thầy cúng chính, một thầy cúng phụ và một số nam giới trong làng đi theo hỗ trợ. Theo dõi sự miêu tả chi tiết các món đồ lễ. Đồ lễ mang theo sẽ bao gồm hai con dê được cho là có mùi đặc trưng để xua đuổi tà ma, một con gà trống trắng, rượu ngô, hạt ngô, cỏ, kiếm gỗ, kiếm sắt, ba cành lau, ba cành đào, ba cành mận, miếng vải đỏ, đôi sừng trâu, cây tre to, dài đã được đục miệng ở đoạn giữa và đổ đầy đất vào, sau đó cắm hình nhân bằng giấy màu, được cắt theo kiểu đang giơ tay lên van xin, thể hiện cho sự sợ hãi của hồn ma với người dân, rồi cắm hương theo từng hàng dọc, ở giữa cây tre giả là con ngựa. Theo dõi, các bên tham dự lễ phải làm những gì khi đoàn hành lễ đi quanh làng bản? Chúng ta trả lời. Các bên tham dự phải làm những việc khi mà đoàn hành lễ đi quanh làng bản đó là hai người dắt hai con dê, những người còn lại thì vác cây che giả hình ngựa, quấy hạt ngô, sách gà trống trắng cùng các lễ vật còn lại, theo sau thầy cúng đi vào từng nhà dân. Gia chủ chuẩn bị sẵn hình nhân cùng hai bó củi, hai bó cỏ như một cách để ngầm bồi dưỡng công xua đuổi tà ma cho thầy cúng với thái độ cung kính, thành khẩn. Theo dõi tác động tinh thần tích cực của lễ dừa làng Tác động là mọi người thấy nhẹ nhõm và tin tưởng hơn vào tương lai. Các cô gái có dịp súng xính váy áo, các chàng trai phấn khởi chúc tụng nhau, các cụ già vui vầy bên con cháu. Mọi người đều hoan hỉ ăn tiệc, uống rượu. Chú ý những quy định nghiêm ngặt về hoạt động sau ngày lễ chính. Những quy định nghiêm ngặt về hoạt động sau ngày lễ chính là phải 9 ngày sau người lạ mới được bước vào làng. Nếu chẳng may có người lạ vào làng, người đó phải sửa soạn lễ vật để cúng lại, bù vào lễ cúng đã bị họ làm mất thiêng. Sau khi đọc, chúng ta trả lời câu số 1. Nêu những thông tin chính về lễ dựa làng mà em tiếp nhận được từ văn bản. À, có thể trình bày dưới hình thức một sơ đồ với các phần, thời điểm diễn ra hoạt động, sự chuẩn bị và diễn biến của hoạt động, ý nghĩa của hoạt động. Chúng ta sẽ dựa vào nội dung bài để chúng ta làm. Những thông tin chính về lễ rửa làng mà em tiếp nhận được từ văn bản về thời gian. Khi xong mùa vụ, đồi núi thanh thang nên người Lô Lô tổ chức lễ rửa làng để cầu được sự may mắn và tốt lành. Cứ 3 năm một, vào thời điểm tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch, người Lô Lô lại chuẩn bị cho ngày lễ. Chuẩn bị những lễ vật được chuẩn bị gồm thẻ hương, chén nước, giấy trúc và con gà trống trắng. Thầy cúng sẽ thắp hương và đặt giấy trúc cùng chén nước dưới góc nhà để khấn xin tổ tiên đồng ý cho tổ chức lễ rửa làng. Diễn biến, đoàn người thực hiện lễ cúng cùng nhau đi khắp các nhà với trống chiêng tưng bừng nhằm xua đuổi tà khí. Đồ lễ có hai con dê, một con gà trống trắng, rượu ngô, hạt ngô, cỏ, kiếm gỗ, kiếm sắt ba cành lau, ba cành đào, ba cành mận, miếng vải đỏ, đôi sừng trâu và cây tre to. Có hai người dắt hai con dê, những con người còn lại thì người vác chê giả, người sách cả trống, vân vân, cả cái đoạn này. Ý nghĩa, sau lẽ mọi người thấy tin tưởng vào tương lai tươi sáng phía trước, đây được coi là tín ngưỡng dân gian và một nét đẹp văn hóa. Câu 2. Theo em, mục đích của tác giả khi viết văn bản này là gì? Tác giả đã thực hiện mục đích đó như thế nào? Chúng ta trả lời, mục đích của tác giả khi viết văn bản này là giới thiệu với người đọc về một lễ tục lạ, nhưng hết sức có ý nghĩa của người Lolo, với ý thức luôn làm tươi mới, thanh sạch không gian sinh tồn của mình. Qua tục lễ này, người Lolo đã tạo nên một giá trị văn hóa thực sự đáng quý, cần được lưu giữ, phát huy. Để thực hiện mục đích giới thiệu, tác giả đã trần thuật một cách tỉ mỉ từng việc làm, hành động theo nghi thức diễn ra trong lễ rửa làng. Không quên nhấn mạnh những điểm lạ về lễ vật và cách thức biến hành. Văn bản giống như một cuốn phim sống động, giúp người đọc như nhìn thấy được tường tận những gì đã diễn ra tại bản làng người Lolo. Ảnh minh họa được in kèm văn bản cũng góp phần trực quan hóa những gì được thể hiện bằng ngôn ngữ. Câu 3. Văn bản nhắc đến nhiều hoạt động diễn ra trong lễ rửa làng của người Lô Lô. Hoạt động nào trong đó phải được thực hiện theo luật lệ? Hoạt động nào nằm ngoài luật lệ? Chúng ta trả lời. Hoạt động theo luật lệ là chọn ngày tổ chức, sắm xanh đổ lễ, mời thầy cúng làm lễ khấn xin tổ tiên đồng ý, diễu hành trong làng với các đồ lễ và dụng cụ cần thiết, tiếp đón đoàn diễu hành, thực hiện việc không để người lạ vào làng trong vòng 9 ngày sau lễ cúng. Hoạt động tự do là quần tụ vui chơi, ăn tiệc, uống rượu mừng. 4. Tính cộng đồng của các hoạt động trong ngày lễ đã được tô đậm qua những thông tin cụ thể nào? Chúng ta trả lời, tính cộng đồng của các hoạt động trong ngày lễ đã được tô đậm qua những thông tin cụ thể. Người lô lô ngồi lại cùng nhau chọn ngày tổ chức lễ dựa làng, thống nhất việc mời thầy cúng và phân công mọi người sắm xanh đồ lễ. Đoàn người sẽ cùng nhau đi khắp các nhà, suốt các hang cùng ngõ hẻm trong làng bản, vừa đi vừa gõ chiêng, trống rộn ràng nhằm đánh thức những điều đẹp đẽ ngủ quên và xua đi những rủi ro ám ảnh Mọi người hoan hỷ ăn tiệc, uống rượu mừng, rồi mới ai về nhà nấy, bắt đầu 3 năm yên ổn, sinh sống và làm ăn. 5. Qua đọc văn bản lễ sửa làng của người lô lô em rút ra được kinh nghiệm gì về cách tạo lập loại văn bản giới thiệu về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động? Chúng ta trả lời, qua văn bản em đã rút ra được bài học về cách viết một văn bản thông tin về quy tắc và luật lệ của một hoạt động. Bố cục của văn bản cần phải nêu được thời gian diễn ra, sự chuẩn bị diễn biến của hoạt động và ý nghĩa của chúng. Cần miêu tả cụ thể, chi tiết các thông tin cần thiết trong lễ hội để người đọc có khả năng hình dung ra rõ nhất về lễ hội mà mình đang được nghe và tìm hiểu. Có thể sử dụng thêm tranh ảnh để tăng sức hấp dẫn. Viết kết nối với đọc Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, nêu cảm nhận của em về những giá trị sống được bộc lộ qua lễ dừa làng của người Lolo. Có nhiều cách viết, ở đây cô cũng không có thời gian viết nên cô sẽ tham khảo ở trên mạng. Vì vậy mà cô giới thiệu với các em hai đoạn tham khảo, cách 1 và cách 2. Cách nào thì cũng đều được. Các em thích cách nào thì các em